Kuroko Cậu đâu rồi Kuroko Kagami Cậu đứng đó từ khi nào vậy Tôi vẫn ở đây mà Được rồi Chúng ta sẽ cùng nhau hợp sức Để hạ bệ thế ràng Được Tôi là bóng đèn dưới ánh sáng của cậu Tôi sẽ giúp cậu trở thành tuyển thủ số 1 Nhật Bản Với tư cách một tuyển thủ vô hình Có giỏi thì đỡ đi Đón xem Kuroko tuyển thủ vô hình trên kênh Animax